khi mình thiết kế word mình chỉ muốn là mình nhặt cái đối tượng lên rồi mình thả ra rớt xuống hoặc là nhặt đối tượng lên rồi để thì nó sẽ để đứng yên thì cái đó gọi là pick up nó thì mình đặt là pick up only <clears throat> rồi ở đây bây giờ mình không cần trigger nữa cho nên là mình chỉ cần cái đoạn pick up này thôi cái pick up của ViaChat nè thì giờ mình sẽ xóa cái trigger này đi mình không có cần cái đoạn này nữa rồi mình sẽ xóa đi rồi cái VRC Event Handler cũng không cần luôn, xóa đi. Cái này là chỉ liên quan tới trigger thôi. Bây giờ mình chỉ cần put up. Thì để put up thì bạn cần phải có cái này và cái rigid body. Hai cái. và cái box collider. Mà bây giờ trước tiên mình sẽ up lên. Sau khi mình xóa trigger thì nó sẽ không có còn là... Uh, nó không có trigger một cái gì nữa hết. Nó chỉ là put up lên vậy thôi. sẽ up lại lên trên VRChat ha. à, tên nó chưa ừ, rồi nó lót rồi đó rồi bây giờ up lại nhớ cẩn thận đừng có bấm lộn cái community lab nha bấm lộn là phải chờ tới một tuần sau mới up lên lại được đó rồi up xong rồi quay lại vô via chat bây giờ mình sẽ tạo một cái instance mới world rồi new instance invite plus invite only rồi go rồi bây giờ nó sẽ mở một cái cục mới thì bây giờ cái cục uh, này thì nó sẽ chỉ là backup thôi nó không có còn trigger mình đổi tên hay là nó là backup hai ở trong cái cục ở trong cũng backup hai giờ nó chỉ lụm lên thôi chứ nó không có trigger cái gì nữa hết <clears throat> giờ mình đã xóa cái đoạn trigger rồi đây thấy thả ra thì nó sẽ rớt xuống thì cái rớt xuống này ở đây đổi tên là backup hai nè ha thì cái rớt xuống này á nó là nó kêu là gravity giờ dạ, mình sẽ đổi tên nó lại mình không có cần cái tên trigger nữa mình đã xóa số 2 này đi và bit up và mình không có cần không có trigger cái cục này chỉ là cục kiếp thôi ừ. rồi thì cái cục này kêu là cục kiếp thôi bây giờ mình đặt tên á thì bây giờ mình sẽ um, nó có là cục kiếp là cục này ở đây mấy bạn nhìn ở chỗ cái đối tượng rigid này nè nó có hai phần một là cái use gravity hai là dùng kinematic gravity á, là nó rớt theo trọng lực còn kinematic á, là khi mình buông ra nó sẽ không có rớt xuống thì ở đây mình sẽ đặt cái tên của cục kiếp là gravity rồi mình sẽ copy thêm một cái đối tượng nữa cho các bạn thấy cái, cái điểm khác nhau của hai cái thì bây giờ đóng cái này lại đi ha cái tên này mình đặt là only gravity để là cục trọng lực thôi rồi thêm một cục nữa pick up only ngay cục này cái cục này mình sẽ đổi ngay đây không có phải là gravity mà mình để là kinematic đó là thả ra nó không rớt xuống rồi mình sẽ đổi cái tên của nó ở đây lại là kinematic kinematic à, ha. rồi đó là cục kinematic à, bây giờ hai cái cục nó đang chồng lên nhau mình kéo nó ra để cho nó khác nhau để cho mấy bạn dễ nhận biết à, cục gravity là bên tay trái à, cái tên này mình vẫn chưa đổi để mình đổi cái tên này lại kinematic là đổi cái tên của nó là pick up kinematic thì mấy bạn thấy bên tay trái nó đổi theo khi mà mình đánh cái tên đó ha à, rồi nên ờ, đây là tên là gravity ok rồi cái điểm ngay đây là điểm gravity ok chat lần hai rồi bây giờ mình sẽ up lên via chat cho các bạn thấy cái điểm khác nhau của hai cái này ha thì một cột đó là khi mình gravity á khi mình thả ra nó sẽ rớt xuống theo trọng lực còn kinematic á là khi mình thả ra là nó đứng im nó luôn nó không có rớt xuống theo trọng lực rồi mình sẽ quay lại vô trong ViaChat cũng là tạo một cái ờ, uh, word mới tạo một cái instance mới new instance invite only go rồi thì uh, bây giờ mình sẽ thấy có hai cục cục bên trái là gravity cục bên phải là kinematic ha mình lầm cái cục gravity lên trước nè thả ra nó sẽ rớt xuống hoặc cục kinematic lượm lên thả ra nó đứng yên thấy không thì nó sẽ không có rớt xuống hay chậm lực nữa mà thả ra là đứng yên mình bỏ ra chỗ nào là nó đứng yên chỗ đó đó là điểm khác nhau của gravity và kinematic ha